Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Điện Máy Cường Linh Thì à, hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm là máy xay vắt đậu liên hoàn Máy mini à, Sử dụng cho các à, nhu cầu gia đình, quán nhỏ lẻ để xây thuê Thì đây, tổng thể con máy Nó cao tầm khoảng 80 phân thôi Máy mini này. cái phếu nó này Phếu nó tầm khoảng uh, 25 25 cm thì tổng thể con máy là đúc bằng à, nhôm còn dưới này là bằng inox nó bọc ở à, đây là phần bọc ngoài cái motor thôi đấy máy sử dụng motor motor hai hai kỳ hai này đấy sử dụng điện gia đình 220V này tần số 50 Hz này năng suất của máy là 60 80 đấy. tổng thể con máy có màu à, xám thế này ở ờ, hai bên ờ, máy sẽ có những cái tay khóa này để ờ, giữ thì cái nắp nghiền trên đấy. máy có một chiều quay thế này đấy chiều quay của máy còn bên này là chiều để mình điều chỉnh đổ thô và đổ mịn của đậu nguyên liệu đậu máy cũng đơn giản thôi đó là mình bỏ đậu vào phiếu thì cắm máy lên thì nó sẽ nghiền nghiền ở trong sẽ sử dụng mà hai sàng đá Đấy, sàng đá thì nó sẽ à, đảm bảo vệ sinh hơn là khi chúng ta sử dụng à, sàng sắt thì một thời gian sử dụng lâu dài thì đấy thì à, máy sử dụng à, đá mà à, bằng sang đá nên nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn là chúng ta sử dụng sản bằng sắt thì một thời gian mình dùng lâu dài nước vào nó bị rỉ sét thì sản phẩm mình ra sẽ có một màu nó bị đục và không đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm đấy thì chúng ta dùng sàng đá sẽ đảm bảo hơn đào sàng đá thì trong quá trình mình sử dụng thì một hai lần đầu mình có thể là bỏ ít vào mình sàng qua đi để nhất là để rửa qua cái đá để khỏi cái ờ, bột đá nó bám dạ. vào rồi ờ, hai ba lần sau chúng ta chỉ cần sàng dao sửa dùng sản phẩm luôn đấy nó đơn giản như thế còn hoặc có thể là chúng ta dùng dùng một thời gian lâu dài thì lấy cái nuôi sắt đấy đánh qua cái đá để cho nó sạch sẽ hơn sáng hơn có một cái phếu này đây là cái phần ờ, da của cái bã thì nó sẽ vắt và sẽ bã sẽ được ờ, ra đầu này thì chúng ta hứng cái ờ, bao hay là cái gì đấy để cho cái bã đầu này còn là một đầu này sẽ ra nước này đấy bắt đầu ra nước ở đây sản phẩm ra ở đây ở đây chúng tôi có thiết kế cái tấm cao su này đấy áp sát vào cái miệng này để ngăn cho nước sò gì ra ngoài chỗ này nhất là đảm bảo năng suất của máy thứ hai là đảm bảo ờ, sản phẩm không bị rò rỉ ra chảy xuống phần motor đấy cái phần bọc ờ, motor thì chỉ cần làm qua này thôi nói gì là che kín để khỏi nước té vào motor với các thứ thôi nên không cần phải chắc chắn đấy cốt là chúng ta quan tâm đến cái phần bộ ờ, sàn như này đấy thì thì chúng tôi vận chuyển sẽ tháo những cái con ốc này ra để dễ vận chuyển gọn gàng hơn không phải móc méo còn khi chúng ta sử dụng nhận hàng thì cần à, bắt con vít này vào bắt con vít này vào và bắt hai con vít này ở chỗ đầu ra này là ok để sử dụng được luôn đấy này dùng điện 220V ở trên này thì à, cái phếu nó sẽ kết nối với cái à, thân này bằng qua cái, cái ren vặn như này đấy vào vặn ra đơn giản như thế còn cái à, phần này chúng ta điều chỉnh cái độ ờ, thô hoặc mịn của sản phẩm Đấy. thì chúng ta vặn à, cùng kim đồng hồ thì à, máy sẽ nghiền mịn nghiền mịn sản phẩm đấy còn chúng ta ngoài ngược kim đồng hồ thì nó sẽ nghiền thô đấy đây thì tôi sẽ lấy nhấc cái phần trên ra các bạn xem cái sàng đá của nó nhé đấy máy khá nhỏ gọn đấy cho tôi tôi phải may một, một tay đây đấy. ở trong thì nó có hai sàng đá này đây là sàng dưới này đấy, sẽ được ờ, bắt một con ờ, ốc như này thẳng xuống cái trục của máy luôn trục motor đấy và xung quanh sẽ có một cái túi lọc như này khi chúng ta muốn thay túi lọc thì đơn giản chỉ việc là tháo bốn ốc này hai, hai con hai bên đây đấy bốn con đấy nhấc nhấc cái tấm này lên ra rồi rút cái, ờ, mở cái sàng này ra còn ốc này mở cái mặt này ra đây là dùng cái lên 14 này sẽ mở con ốc này ra đấy rồi ờ, nhấc cái tảng đá ra sẽ thay túi lọc này đấy, thay đơn giản thế thôi còn đây là tấm ờ, miếng đá trên này mặt trên này đấy ở đây sẽ có một thiết kế với lò xo này cái thiết kế lò xo này thì khi chúng ta vặn cùng kim đồng hồ ấy thì cầu đồng hồ thì sàng này xả sàng cây này sẽ áp sát xuống cái sàng dưới đấy để ờ, nghiền cái sản phẩm nó mịn hơn còn khi chúng ta cần người khi đồng hồ thì cái sàng này sẽ được uh, lên để xa cách một ờ, cách sàn dưới một khoảng nào đấy để sản phẩm ta nghiền thô hơn đấy nguyên lý hoạt động là như thế thôi máy của nó và đất êm đấy thì tôi sẽ thử cắm máy thì à, không đẩy để các bạn nhìn cái à, quan sát cái trục quay và cái à, nguyên lý động của nó nhé thì tôi đã đấu điện sẵn đây sử dụng điện 220V điện gia đình thôi đây tôi bật điện nhé máy thì các bạn thấy được không còn tiếng kêu là do chúng ta không gài các cái khóa này vào thế khi lắp vào thì chúng ta gài này vào sẽ không có tiếng kêu như thế Đấy, máy quay rất nhanh rất êm Đấy, thì bây giờ tôi sẽ lắp ở trên vào nhé cố định nó vào để các bạn xem máy nó quay động êm như thế nào bên này cũng tương tự thôi máy như thế lắp đặt đơn giản thôi thì sau đây tôi sẽ bật điện các bạn xem nhé Đấy, máy chạy nó không có tiếng chân lúc nãy thì lúc nãy là chúng ta không gài cái tay này vào thì nó bị lỏng nó sẽ va vào cái thành này nó sẽ tiếng động còn bây giờ chúng tôi à, lắp đặt nó vào đấy gài chặt nó vào này thì sẽ không có tiếng động nữa máy giặt rất êm đấy nó dao này có một gió gió này đấy không thế đấy đấy thì khi à, chúng ta bỏ sản phẩm bỏ đầu tư vào đây vào phếu thì sản phải sẽ được nghiền nghiền nó bỏ tiếp nước vào thì nghiền vắt ở thế này luôn đấy đây bắt động liên hoàn đấy, thì khi đó khi được nghiền ấy, thì bã của đậu sẽ ra một đường và sản phẩm ra đầu này máy được ờ, thiết kế có ba chân này đấy rất vững đấy và dưới dưới chân có một lớp su thì tăng ờ, độ bám máy lên đấy. quá trình trong quá trình sử dụng không bị rung lắc máy chạy rất êm thì ờ, bà con có nhu cầu muốn mua máy xay bắt độ liên hoàn thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ chỉ trong hai ba giải phóng hoàng hà nội hoặc qua số điện thoại chúng ta để góc màn hình Bây chúng tôi sẽ vận chuyển hàng đến tận nhà của khách để chuyển ở nhà hàng tới nơi bóc ra kiểm tra đúng hàng như các bạn đặt đúng hàng như bọn tôi quảng cáo thì mới phải thanh toán tiền và nhận hàng cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo những sản phẩm mới hơn cảm ơn quý vị các bạn